thì công việc mà em khổ không đi anh đi đấy không ở nhà với em à em buồn lắm giờ muốn kiếm cơm thì phải đi thôi em ạ à. anh đi bao nhiêu ngày rồi này đi bao nhiêu ngày chắc là bốn hôm Nói lâu thế giờ này vào nha trang nhưng mà thế em ở nhà em biết làm gì nhỉ làm gì thì bây giờ buồn thì, thì chịu khó đi chơi với bạn bè hoặc là shopping nhá chịu khó đi chơi vâng. nhá vâng. bốn hôm anh về vâng thế thôi anh đi đi đi yeah. với em nha ừ ok em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá vâng alo anh à đến đây với em đi chồng em vừa đi công tác rồi để luôn đi đâu để mang cả đồ đến đấy <laughs> luôn đi nhá em ở nhà chờ đấy ok anh sao anh để lâu tắt đường mãi đến anh có mang đồ để đâu đấy đây rồi đây rồi đón tết cho em xem đi tắt rồi không phải sợ tết đi đây đâu đây bóc bộ bài ra đây gọi đã gọi bọn cái đến chưa phút nữa hẹn rồi gì em hẹn nó lên chưa em hẹn rồi đang để đấy chứ phải nhanh lên để như sao anh ừ? chồng đi đâu chưa em vừa đi xong Nó bao giờ về? Thì em gọi anh để luôn đấy Chắc là đi 4 ngày Nó về nó bắt được chết cái Bố nó <laughs> Tầm này sợ cái gì nữa Thua nhiều chứ Đây đang để chế, chế độ ờ, loa nhá Chế độ loa nhá Trộn máy đấy nhưng mà chơi cái gì chơi ba cây à? Vâng, chơi ba cây Anh anh thử đi cho em xem Đây, lọc ra đó Chứ chồng đi làm vợ ở nhà cờ bạc cái này Anh không đến chắc bán nhà chồng nhớ biết Kệ có về nhà của em đâu Thằng nào mà lấy phải cô chắc chết thấy phải em đã sướng đúng đây nhá nó bóng người máy bóc một này bóc một cây ra này sáu sáu là nhất người bốc luôn ví dụ là em bốc này đúng không vâng sáu năm người là sáu sáu nhất nhất nhất sáu nữa chín này đấy chuẩn mà 100 phần trăm luôn thằng này chín là chín rô mình chín rô thằng tám rô này máy đang đặt ở chế độ là đánh rô to nhất đây là đánh rô to nhất đúng không vâng. cái này yên tâm rồi không phải thử đâu anh làm bao nhiêu chỗ này. em không tin thì cứ lại cho em thôi hai này bốc hai cây này ba một hai ba ba bốn năm sáu đấy mình ở đây này đúng nhỉ một hai ba bốn năm ở đây đúng không một hai ba đúng rồi à, 6 5 nhà mà nhỉ đúng không bốn nhà đi rồi đếm nhá tôi để năm được một này mất một ra này một là 6 là nhất 5 tiếp này 5 đây to nhất này 3 4 5 8 1 1 rồi đấy 10 điểm này tin chưa ok chưa ok ok <coughs> gọi gọi nó lên đi lấy máy gọi lên đi đến luôn đi gọi luôn đi bảo nó lên đến luôn đi chờ lâu quá alo các anh đã đến chưa đến đi nhanh đi rồi nhanh lên đến đi nhở xong hết rồi đấy nhở <laughs> à này có cả vui thế nhỉ bạn trai kìa, này có nhà ok bồ nhí bồ nhí chồng đi công tác chồng đi công tác cái bồ ngay được nhỉ bồ lao cũng là cái này đông đủ anh đỉnh giá cao em đấy anh em ngồi đây anh lấy ghế ờ, ngồi chưa anh ngồi bên đây em yêu đây đây năm trăm anh em kiểm tra đây ờ à, ai chơi nhà này có chơi không không không à không à em có chơi cờ bạc đâu chơi lên em là son cũng chơi rồi lùi ván mày đây công nghệ bốn chấm mà hoan thế nhỉ cờ bạc gì đâu đấy đánh lúc cho vui cờ bạc gì <clears throat> Mày đâu rồi? Cùng anh em. Tôi không được kiểm anh em quan trọng gì. Trời ơi, anh không đánh đậm được cho em. Trời ơi, hôm nay không thắng không về nha. Được, thế thì ký là không Ký thắng là anh em mình là suốt đêm nhá. Yeah. Ký không gì cắm hết nhá. Chưa gì đã đợi cắm đồ rồi. Bắt đây. Alo. Nó nhanh. Cải sách chín. Được alo cái điện thoại của anh vừa nãy để đâu nhỉ đó không phải không phải cái điện thoại của em xôn lên anh em trời ơi vừa gọi tôi à ừ cái mảnh đất đây hai tỷ tám xong rồi thành công làm gì làm đi ông là ai ờ nhá bây giờ nhà đây bây giờ về nhà đây tám tám là nhà nào đây để để cho nhà nhà đấy chia ừ, ai bốc đây không làm cái đâu ai bốc một hai ba bốn năm à năm nhà hay là mấy nhà đấy năm nhà năm nhà năm nhà ờ cô cái làm chưa nhá đi ăn cắp đây ai bốc cái ấy tôi bốc chưa bảy tiếp tiếp mà có tiền là hai bốn bảy bảy đây này chưa bảy ờ, đến một nhà kia không làm trương mà không ừ, dạ. trương đây ừ. cho ông làm trương luôn dạ. xuống đi chống cửa 500 nhá à, chống cửa đầu tiên 500 tiền ăn tiền một vẫn chiếu em bắt đầu em đánh bao nhiêu trời ơi thích nhiều dơ rồi ok mình chơi lớn này ok ok thôi mình chơi nhỏ thôi đấy cầm tiền với anh này ôi giời đấy anh chơi em cầm tiền đấy xuống xuống anh gửi trên xếp người gửi trên xét Mấy? Kịp rồi, may quá đi có 500 nghìn Sao đây? Anh sao? Mấy điểm rồi? Sao sao được đấy? Bảy sao đấy? Bảy điểm Bảy sao ờ, ờ, ờ. đấy? Thế dạng sao đấy? Bảy sao đâu tiền? bao nhiêu? Hả? Hai điểm Hai điểm chia to đi Ủa, hai điểm nữa mình thua à? Vừa vào nó mất ngay nhỉ? Thua luôn nhưng mà này Được Bài bạc tính vào dai cả Anh ngồi đen cho anh đi ra ngoài nhá Thôi anh Từ ai đấy bong bọc bong vô kìa để cái bóng đi tám là sáu bảy tám nhà này à tám đấy chia theo tiền đấy. chia theo tiền đấy nhìn tiền mà chia bài nhỉ thôi bài thôi tiền cho bài kìa đông ngồi đông quá em nặng đi như điên ờ, ấy độc trầu dìa nó chết dở này đúng không trầu dìa nó nghẹt thở em yêu mắt tay gấp Rồi. gấp nhanh một triệu mười rồi mười rồi 7 thôi 10 thôi Đánh hơn 500 đấy Rồi Đánh <laughs> cũng 10 10 Mà nhà kia 10 10 Nhà nào Úc cứ mặt kìa Nhà kia Úc 10 Cái thịt thôi một đây em cái bù ấy hai em cứ bốc như này này tí nữa mình bao nhiêu đấy lại cả đêm đúng không anh rõ ràng luôn em tìm cái nhà hàng là xanh của anh của anh chảnh chảnh chảnh chảnh nhất cái hà nội này mình em tìm cái nhà hàng là sang trọng nhất ờ. Nước nhà có vẻ có cái nước nhà Thế nhà nào đưa đưa Ôi, không, tôi à, không làm chương đâu Nhà nhà này 10 này Mấy tôi làm chương đi Không, tôi không làm chương Mấy tôi làm chương đi Rồi Nhưng mà ít tiền Anh em đánh như vừa vừa thôi nhá À Bốc giả cái này Ok Đây, em cầm tiền giam của anh Nhà ta đánh 9. anh bảo giam nhà nào thì giam nhà đấy chín à, đây cái này đúng không? À, xuống tiền 2 triệu 2 triệu à? Ừ. Em em yêu đánh bao nhiêu? Em biết được. 1 triệu. 1 triệu đi. Triệu à? à <laughs> được. Ngon đấy. đấy. Ui rồi ôi, đấy. quá một thịt đâu hết cả đâu. Một thịt vơ cho anh. Vơ một thịt 4 điểm. Rồi. Mấy điểm? 10. Đây là nhà này 4 à, điểm. Vơ nhà này này. Nhà, nhà này à, vơ nhà này này. Mười mấy lấy ừ, bao nhiêu? 2 triệu. 2 8 điểm. 4 triệu à? 4 triệu thôi mở thêm sân anh chơi với bốn triệu gì chơi luôn hả anh ừ. chơi luôn một cái đi ok đâu có gì đâu bốn ít nhá năm vâng. sáu bảy tám này em mượn cứ từng đấy đánh nhau này vui đây ạ. Tiếp tục. Vui mất tiền đấy. Ông mới bốc cái đi, mới vào là bốc cái đi. Ờ, ông mới bốc cái. Ừ. Mấy đánh mấy mấy người nhỉ? 6 người. 6 người. Hai cái, cái, cái chủ nhà cái chưa à đây đúng rồi chủ nhà đánh à, bao nhiêu đánh đi em hai triệu này 3 triệu này chủ nhà chủ nhà đánh bao nhiêu đánh đi anh đánh đi cho ông bốc cái này ông cùng gần với chủ ờ, nhà xuống mặt đây anh xin được triệu đấy triệu nhá em đánh 1 triệu 1 triệu gì ờ, đây đây đây đây đây đây đây đây đây phân nữa đây từ cái kia nhầm rồi <coughs> đánh nhiều nhà quá đừng lẫn tan đánh 5 triệu cái nhá rồi nhất trí kinh nhỉ đánh một ván thôi à? một đùa đùa đây, anh con 500 đấy nhá. Rồi. Vâng. Sớm đi à? Ôi sớm nửa đây. Mấy? Cái này mấy? 3. 7 à? 9. có tiền này. 9 này. 3 này. Nhà này mấy? 5. 5 chết này. 9 này. 9 điểm à? 7 điểm. 2 nhà 9. 7 thua. 1 triệu cho em yêu này, 5 triệu à? 5 triệu. Thế nhỉ? một này hai ba em mốc năm này đến lượt em đến đây em bốc rồi à? chưa chưa thua cả cặp tiền đạo thế luôn à thua luôn à cái này bốc về chơi đi đâu đâu đâu ờ, em đang bốc bốc về chủ nhà bốc, bốc đi nhà. chủ nhà bốc đi đi người bốc bốc bình thường mà đánh nhanh lên một. một một một nhất, nhất một nhất đấy Ui, mỏi thế một được cái đây à em xuống tiền đi đánh bao nhiêu đánh đi triệu hai triệu để chia bài xuống tiền để chia bài xuống tiền chia bài hai triệu à đây một đây một triệu một một một mỗi chủ nhà lấy 200 đô, hai triệu thôi Lần ba rồi bây giờ rồi sáu tám đô. năm năm chết ba nữa em vừa tiền cho anh cái. Hả? đây luôn em ơi ba năm chết rồi em ờ, vừa hết tiền cho anh trời ơi anh à đánh giỏi quá đã đây chín điểm đánh giỏi điêu luyện đấy nhỉ điều luyện gì cơ bản là hôm nay tôi phải cho tôi bóc đánh 2 triệu hàng của tôi ờ, vâng. mặc áo hồng áo tím cho nó mới đỏ được à đúng tiền anh đeo áo đen còn thua chứ còn gì nữa là sao đi mặc áo đỏ vào em yêu xuống tiền đi em yêu em yêu cứ ngồi thế nhỉ xuống xuống xuống tiền đi hết tiền thì chồng công tác lại gửi về chứ vướng cái gì đâu thế tiền mày có yêu đâu ừ. chồng làm giàn khoan hết chồng làm chồng làm giàn khoan ở quảng ninh nha trang như thiếu gì tiền chín điểm sao anh biết chồng em làm nha trang ấy ôi giời anh mình nhìn đi mặt anh biết chồng em cũng tác ở đâu rồi ăn đây một tịt mười nhá sáu điểm bốn điểm chín đô này à, bốn điểm rồi bốn điểm bốn bảy đô này bốn chết cả làng rồi một triệu này một cái một triệu này thịt luôn một triệu này mấy triệu kia em hai triệu hai triệu này là cái mười đấy mười đấy bốn thêm hai triệu nữa ai nhà lấy mấy mười à mười à lẫn tan này mười nhân đuôi sắp dạ, nhân dạ. ba à năm năm một luôn được em là đấy tám triệu đây rồi để từ nãy giờ rồi 6, 8 tiếng 1 8 tiếng 5 8 mà 2 triệu 2 triệu anh em xuống gần gần đi đi mình đang thừa tiền đi anh ơi 3 triệu đi bây giờ đi đặt luôn ở điện thoại luôn <laughs> chín này chín mà chị nhím chơi lớn em yêu lặn nó anh cái bài đấy hảo nồi ba nước hảo nồi hảo nồi bảy điểm ôi trời ơi <laughs> quá đẹp em yêu quá đẹp luôn lần sau cứ lặng như thế nhá bốn điểm lần sau cứ lặng như thế một triệu là mấy triệu cái gì hai à? triệu hai triệu là một triệu cái là một cái tịt hai ba nặng phát ừ, một ờ, tịt ờ, tịt đây hoàng à tịt tịt ra à ừ. tịt vẫn được ăn may quá giữa nhà tôi to ăn hai triệu một vào đây hai triệu này khả năng nhà đi ông nào làm trương đi tôi hết tiền làm đi vẫn thế thì thôi làm đi khi nào hết cái bầu mày làm thế làm hết tiền thôi hết tiền khi thôi hết tiền cắm người yêu thôi <laughs> đây ông này bông rồi đâu đấy ông này bốc bốc bốc ơ có hết tiền nó cắm người yêu không anh một đây luôn anh hết thì anh không cắm đâu Đúng tiền đi em. Có phải vợ anh không? Tiền đây, đây, đây, tiền đây, tiền 2 triệu. Tôi với ông kia gà nhau chịu không? À, xuống nữa đi thế thôi bắn xong chín đi điểm xếp lại ngoài đi chín điểm Người đẹp đỏ rồi, có tiền một tỷ rồi lại thịt thịt á ừ. không ăn đi tôi rồi bây rồi lửa đây sáu hai ba tôi sáu hai ba ăn đi sáu hai ba ăn bảy điểm em chín đi được tôi tôi tôi có cái bình tĩnh bình tĩnh có được ăn thì kìa không ăn là có quà hết một này hai triệu à hai triệu này đèn thế thế thôi á à? Đây, bốc đi. Đây, tôi ông đánh 3 ờ, triệu này. 5 triệu ấy. Sung lên lớn đi các anh ơi. 5 triệu ấy à? Ông ngò bốc cái. Sao bốc? Một tuổi trẻ tài cao đánh hai. Mấy? Đây, tôi ông. Đánh 5 triệu nhá. Đánh căng căng đi, quan trọng gì. Đấy, 8. 4 triệu nhá. 8. Được 9. 1 2 3 4. Cho anh mượn tiền đấy. Cái này. đây này anh mất triệu. 5 6. 8 triệu từ đâu nhỉ? 8 9 Nhà này móc ai nhỉ? Móc ai thì làm phát này 2 triệu 2 triệu nhá 8 ừ. là chủ nhà Đây 8 trên 1 Đây đánh 8 triệu rưỡi nhá 8 chủ nhà kia. Trên 1 8 triệu rưỡi Em đánh bao nhiêu? Em đánh 5 4 triệu Em đánh 2 triệu 2 triệu à? Em 2 triệu Ở đây 2 triệu à? Không đánh căng căng lên em vì giờ vừa ăn vừa một thịt đè này cái này là hai nhà gà nhá hai nhà gà đây này à. hai nhà gà đây ừ, rồi một okay. thì cháy rồi tôi có 6 rô nhá xin nhá một tịt này năm nước sáu điểm năm nước sáu ôi nước này một tịt rồi một đi bảy điểm bảy điểm bảy điểm này làm có tiền bảy có rô rồi này à đây đây là của ông đây mấy triệu hai triệu một hai triệu mấy triệu tám triệu rưỡi hai năm triệu ba bốn bốn triệu 5 triệu 4 triệu 4 triệu một mấy triệu 8 triệu rưỡi 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đếm đàng hoàng vào không được cãi nhau Mấy triệu kia 2 triệu anh ơi 2 triệu này 2 triệu này ờ, tịp mà không ăn à Hả? Có nhà này tịp mà Nhà này tịp chứ Nhà này 2 điểm Nhà này tịp Nhà này đây 3 nhà này nhà này mấy điểm 6 nước gì đấy không tịp đâu 6 điểm 6 điểm 3 7 Nhà này tịp Nhà này 6 nhà này 7 đấy Thôi bốc cái Tại 5 triệu Cái em bốc Bốc cái đi em có thể đánh hết 5 triệu kết quá 6 6 tôi đánh bao nhiêu 5 triệu tôi lấy cái bài của bạn gái thôi nhá chào thôi 5 triệu này thế thì gái nhà này Có cái bao nhiêu số ừ, xuống không nữa đi 10 triệu đi em gái là bao nhiêu là tí 3 4 5 10 triệu ông này bao nhiêu hai đánh nốt 5 triệu đi một không còn hai ba bốn năm triệu đây đánh đi vào đây đánh cho em à, cắm nhà đi triệu. đánh hai triệu thôi. năm triệu năm triệu ạ. À? triệu lớn đi chị ơi sáu đâu sáu ở đây đúng không chia chia tiếp đi em đánh 5 triệu con này rồi rất chí hết tôi đánh con này nữa là hai triệu là tôi à, mệt mệt rồi mình đánh đi thôi nó không mấy năm đâu đùa gì tiền là kiếm gì hai triệu nữa tôi không à tôi nhà tôi lấy bài nhà này nhá nhà ok gì, gì ngoài tiền đúng không? cái này không phải đâu nhá tôi chọn bài này nhà này nhá cái này là ừ. tiền đấy nhá chọn bài nhà này nhá tiền lòng không hết chưa để yên đấy đây em nặn bài em đi năm bảy tám mười chứ nhỉ mười rồi mười rồi ôi giời năm bảy tám đã được này năm bảy tám là chết nhá đèn ăn đâu hai điểm hai điểm chết đi hai điểm này đây nhá em ơi nhân đôi em ơi nhân đôi mười à mười thua nhà kia đánh gà thua nhà kia chưa chưa lấy tiền lấy tiền đây là mười này bà bên kia bốn năm triệu rồi năm thành mười nhân đôi mà nhân đôi mà có tiền gì năm triệu này tiêu gì cho hết rồi kia bao nhiêu mấy triệu kia đây có hai cái hai triệu ông ăn cái này đi hai thang ngang này hai triệu xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi đủ rồi rồi rồi anh năm triệu gì luôn rồi đưa đưa vào vậy